Tích nhận định thị trường tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2022. Như quý vị biết ạ, thì tuần qua có một sự kiện địa chính trị rất là lớn, ảnh hưởng rất mạnh đến thị trường tài chính của chúng ta. Đó chính là vào ngày 24 tháng 2 thì sự kiện Nga chính thức là tấn công Ukraine mở màn cho chuỗi căng thẳng uh, tiếp theo uh, sẽ kéo khá là dài trong năm 2022 này. Thì quý vị biết rồi, trong ngày 22 thì Ngày đó vàng cũng biến động là 100 đô, rất là lớn ạ. Vàng đạt đỉnh cao nhất là 1974 và xuống thấp nhất là 1877. Có thể nói rất là lớn, biến động rất là lớn. Và ngày hôm đó thì chúng ta cũng được chứng kiến một kỷ lục giảm trong vòng một phiên của thị trường chứng khoán, đó chính là thị trường chứng khoán Nga. Chúng ta biết là thị trường chứng khoán Nga phiên hôm đó là có thời điểm giảm 45% một phiên, thật sự là một kỷ lục và sau đó thì nhanh chóng phục hồi trở lại. Nếu so với đáy thì phục hồi trở lại là gần 50% vào phiên so đỉnh thấp nhất và đáy cao nhất của phiên hôm sau đó nhé. Từ 1007 phục hồi trở lại 2530 à, trước khi đóng cửa 2470 à, 70. Thật sự là đây là một kỷ lục. Nó là một kỷ lục. À, nối nối dài rất là nhiều kỷ lục trước đó và chúng ta biết là nó đánh dấu cho chúng ta ngay từ đầu năm ấy thì tôi vẫn nói với quý vị là năm 2022 này uh, sẽ là một năm biến động rất mạnh của thị trường tài chính. Nó sẽ có nhiều sự kiện mà cái sự kiện Nga tấn công Ukraine nó chỉ là sự kiện gọi là mở bát của năm thôi, gọi là khai khai xuân đầu năm thôi. Trong năm nay sẽ còn nhiều sự kiện nữa và chúng ta chờ đợi xem. Những sự kiện thiên nga đen này thì là những sự kiện chúng ta sẽ khó dự khó dự đoán là khi nào xảy ra còn cái việc xảy ra thì tất nhiên là nó sẽ xảy ra rồi bây giờ thì nga với ukraine rồi nay mai chúng ta còn biết còn những vụ căng thẳng nữa ví dụ như là trung quốc với đài loan chẳng hạn chúng ta cũng không biết khi nào nó xảy ra cả nhưng mà nó gần như là quả bom hẹn giờ sẽ sẽ sẽ sẽ được nổ bất cứ lúc nào thôi à, thôi đấy là về cái phần địa chính trị thì địa chính trị thì nó ảnh hưởng thị trường tài chính hôm đó chúng ta biết ạ bitcoin cũng lao dốc rồi thì Dow Jones cũng giảm rất mạnh trước khi phục hồi trở lại. À, các thị trường tài chính khác cũng vậy, dầu cũng tăng rất là mạnh. Sau đó thì lại à, đóng cửa xuống, phiên hôm đó dầu biến động rất là mạnh. À, ờ, 10% đấy ạ. Từ 101 đỉnh cao nhất xuống đến 91. Nói chung là toàn bộ thị trường tài chính thì đang ở một cái trạng thái tức là bây giờ vừa cái việc vừa liên quan đến cái việc là Fed tăng lãi suất này, giảm kích thích kinh tế này, lại vừa liên quan đến địa chính trị này, và còn những sự kiện gì nữa được kéo theo sau đó thì chúng ta phải chờ đợi thôi đúng không ạ nhưng hứa hẹn năm nay sẽ là một năm thị trường sẽ biến động rất là nhiều rất là nhiều biến động và sẽ có rất nhiều ờ, cái sóng cho chúng ta giao dịch tuy nhiên nếu mà chúng ta giao dịch không cẩn thận ngược sóng thì cũng có thể xây sóng toang rất là sâu ấy không như năm trước đâu đánh một chiều tôi sẽ điểm qua thông tin trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết từng má một nhé à, ờ, Tuần qua thì ngoài cái ờ, thông tin tâm điểm địa chính trị thì về xét về thông tin kinh tế thì chúng ta biết là tuần qua chúng ta không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố vào ngày thứ 3 ờ, ngày 22 thì chúng ta có ờ, là ngân hàng trung ương New Zealand tăng lãi suất 0,25%, cái này nằm trong dự kiến, do vậy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến biến động của thị trường forex tài chính. À, cái GDP của Mỹ thì cũng không thay đổi gì, GDP điều chỉnh, số liệu điều chỉnh nó không thay đổi so với số liệu sơ bộ. Số liệu sơ bộ là 6,9% quý 4, số liệu điều chỉnh là 7%, không thay đổi gì cả. Tỷ lệ thất nghiệp cũng không thay đổi. À, cái ờ, dữ liệu về lạm phát Core PCE Index của Fed thì cũng đúng như cái dự kiến các chuyên gia thôi 0,5% nó không thay đổi nhiều. Tuy nhiên đây cũng là một mức lạm phát rất là cao. Bên cạnh đó thì đơn đặt hàng hóa lâu bền tăng giá tăng khá là mạnh. Nó cho thấy cái nhu cầu uh, uh, nhu cầu về hàng hóa sẽ rất là lớn trong tương lai. Kỳ vọng lạm phát thì có giảm nhẹ một chút, tức là tháng trước thì kỳ vọng lạm phát 5%, kỳ vọng uh, tháng này thì uh, người tiêu dùng kỳ vọng trong vòng một năm tới lạm phát sẽ ở mức 4,9%. 4,9 thì cũng rất là cao rồi. À, tuần này chúng ta không có nhiều thông tin. Đấy, mà thông tin của chúng ta sẽ nằm ở tuần sau. Về thông tin tuần sau nhé, thì ngay ngày thứ hai thì chúng ta chỉ có thông tin về cái uh, lãi suất của Australia dự kiến là không thay đổi. Nhưng từ ngày thứ ba Coi như ngày thứ hai chúng ta không có tin. Ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng của tháng 2. 28 tháng 2, tháng 2 ờ, này chúng ta 28 ngày. Và ngày mở bát của tháng 3 thì chúng ta bắt đầu có tin. Đấy. À, vào lúc 10 giờ 10 giờ đêm 10 giờ đêm của chúng ta nhé tức là 10 giờ PM 10 giờ AM của Mỹ đấy thì chúng ta có là chỉ số sản xuất PMI IFN và đến ngày thứ tư Thứ tư thì chúng ta có khá nhiều tin đấy. Thứ nhất là tin về cuộc họp OPEC dự kiến diễn ra cả ngày. Đây là dự kiến bạn nhé. Còn có thể ờ, đến ngày đó bị lùi lại cũng nên, chúng ta chưa biết được. Ngày mùng 2, à, thông tin về bảng lương phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP 5 Farm. Thành viên à, FOMC Bullard phát biểu à, quan trọng hơn cả đó là vào lúc 10 giờ thì chủ phê tịch Fed điều trần, điều trần trước thượng viện. Cái này thì nó cũng khá quan trọng đấy vì chủ tịch Fed thì khi thông thường thì tại những cuộc họp báo thì chủ tịch Fed có thể nói chung chung hơn nhưng mà khi ra điều trần trước ừ, lưỡng viện thượng viện và hàm viện thì phải đưa ra những con số cụ thể do vậy có thể nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến thị trường và đặc biệt nếu chủ tịch Fed tiếp tục ờ, đưa ra giọng điệu diều hâu hơn thì rõ ràng là ờ, thị trường tài chính sẽ trao đảo bởi vì ờ, cuộc điều trần này so với cuộc điều trần trước thì nó có thêm khá nhiều dữ liệu kinh tế trong cái tháng 2 được công bố và đều khá là bất lợi. À, nó đều ủng hộ cho việc là tăng lãi suất và siết QE. Vào ngày thứ năm thì chúng ta cũng có chủ tịch Fed điều trần thước hạ viện. Đấy. Và tâm điểm của chúng ta chốt hạ vào ngày thứ sáu chính là thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến giảm nhẹ là 3,9% so với 4% tháng trước. Ờ, còn ờ, số việc làm được tạo mới thì dự kiến là 400.000 việc làm. Nói chung là Fed sẽ kỳ vọng là mỗi tháng duy trì trên dưới 500.000 việc làm. Thì tầm đó là tầm có thể ổn định chấp nhận được. Có thể nói tuần tới thì trừ ngày thứ hai không tin, còn lại thì thông tin giải đều trong tuần. Tuy thông tin nó không quá mạnh, quá đột biến như là cuộc họp FOMC hoặc là thông tin lạm phát vì chúng ta biết bây giờ tâm điểm Dữ liệu kinh tế thì tâm điểm nhất là lạm phát, sau đó mới đến việc làm. Tức là Fed đã thay đổi quan điểm. À, hai năm về trước, à, trước đó từ đợt tháng 12 ờ, trở đi chúng ta biết tâm điểm của Fed chính là cái số việc làm được tạo mới. Đấy, nhưng mà bây giờ thì tâm điểm là lạm phát, do vậy cái bảng lương phi nông nghiệp này tạm thời nó bị xếp xuống số 2, không còn số 1 như là lạm phát nữa. Còn tất nhiên là nó không thể bằng đặc biệt là đặc biệt chính là những cuộc họp FOMC rồi. Một năm 8 cuộc họp và đặc biệt là bốn cuộc họp diễn vào diễn ra vào các cuối các quỹ ví dụ cuộc họp tháng 12 này tháng 3 này à, tháng 6 tháng 9 này đấy thường là những cuộc họp đưa ra những cái quyết sách nó lớn do vậy ai cũng chờ đợi cuộc họp của Fed vào đêm 16 dạng sáng ngày 17 tháng 3 thôi và cũng sắp tới rồi hơn một tuần nữa thôi à hai tuần nữa hai tuần nữa Ok, đó là xét dưới góc độ thông tin. Như vậy tuần này cũng sẽ có thông tin ảnh hưởng khá mạnh đến thị trường, dự kiến sẽ tiếp tục là một tuần biến động trao đảo của thị trường. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là cái căng thẳng giữa Nga và Ukraine thì ờ, quân đội Nga cũng đang tiến vào thủ đô Kiev rồi. Ờ, dự kiến cái căng thẳng này nó sẽ kéo kéo dài đấy. À, lần trước thì chúng ta biết là khi mà Nga đưa quân vào Georgia thì lúc đó kéo dài là chiến dịch quân sự kéo dài 6 ngày. Nhưng Ukraine lớn hơn Georgia rất là nhiều nên cá nhân tôi dự kiến ít nhất là 10 ngày. Không thì sẽ kéo dài tầm 2 tuần Ờ, khi nào Nga áp đặt được cái cái ảnh hưởng chính trị của mình bởi vì đây là đòn đánh phủ đầu của Nga đối với Ukraine cũng như là ừ, chủ yếu là sẽ ép tổng thống Ukraine từ chức và dựng lên một cái ờ, thể chế mới thân Nga chứ không cho Ukraine tách rời khỏi Nga. Còn nếu mà chúng ta muốn biết chi tiết hơn nữa là tại sao Nga đánh Ukraine và tại sao Nga không cho Trung Quốc ờ, à tôi nhầm, Nga không cho Ukraine tách khỏi Nga thì chúng ta hãy xem lại cái vị trí của Ukraine và các ờ, ờ, cái cái cái ờ, uh, cái tài nguyên mà Ukraine sở hữu tức là Ukraine thì sở hữu rất nhiều uh, tài nguyên chứa lượng tài nguyên mà toàn đứng thứ 3 đến thứ năm thế giới thôi kể cả về nông nghiệp về xuất khẩu dầu xuất khẩu về các loại quặng nói chung là vị trí Ukraine rất là quan trọng và đặc biệt là cái tài nguyên của Ukraine rất là lớn Đấy, nó ảnh hưởng rất lớn đến thế giới. Do vậy thì Nga nhất quyết là không cho Ukraine tách khỏi cái tầm tầm ảnh hưởng của Nga. Nó cũng như hầu như là như Trung Quốc ạ, nhất quyết không cho Việt Nam tách khỏi tầm ảnh hưởng ạ. Thích đi đâu thì đi, nhưng mà phải trong giới hạn và phải kiểm soát được. Mà bên Nga với Ukraine này còn còn còn còn kinh khủng hơn nữa. Thì như chúng ta biết, đó là về cái thông tin địa chính trị. Tuần này tiếp tục là tâm điểm thông tin địa chính trị. À, ngày 24 nếu như mà uh, chiến dịch này kết thúc trong 10 ngày thì khoảng cuối tuần này sẽ kết thúc. Còn nếu không có thể kéo sang tuần sau. Như vậy những thông tin về địa chính trị này sẽ tiếp tục làm thị trường tài chính ảnh hưởng trao đảo. Còn uh, về cái uh, tâm điểm của chúng ta thì uh, cậu vàng như chúng ta biết đó, thì tuần qua chúng ta giao dịch nó rất là thành công về chiến lược tuần của chúng ta. Chiến lược tuần của chúng ta thì các bạn biết đấy, tôi cho chúng ta là mua ở vùng 9x đúng không ạ? Mua vùng 9x à, dừng lỗ 85 thì thực ra thì giá xuống sâu nhất là được uh, ờ, 88 trước khi quay lên 1975. Ờ, Đấy, thì tuần qua nếu mà chúng ta mua chiến lược tuần thì rất là thành công rồi, không có vấn đề gì cả. Giá lên gần trăm đô rồi. Còn với cái cũ đảo xe, à, đảo đảo chiều quay đầu xe thì đấy là những cú tất toán trong phiên thôi. Ờ, vì nguyên tắc thì các bạn nhớ nhé, chúng ta đã ăn và chốt lời thì quay lại vòng 2 sẽ không được tính là chiến lược tiếp tục áp dụng nữa. Còn ờ, về giá về xu hướng ờ, chung và dài hạn nhé, thì vàng đã áp chen rồi, áp chen khá là rõ rồi. Chúng ta nhìn thấy vàng hiện nay đang được hỗ trợ bởi hai cái chen line. Chen line thứ nhất thì là vàng breakout qua rồi. Đấy. Còn chen line hỗ trợ đáy thứ hai về chen tăng dài hạn thì vàng vẫn đang bám vào cái chen ờ, vàng vẫn hoàn toàn nằm trong cái chen dài hạn đây chúng ta nhìn đấy cái chen dài hạn tính từ 2019 đến giờ vàng vẫn tiếp tục nằm trong chen này do vậy chúng ta cũng sẽ ưu tiên canh là canh lên đối với vàng thôi không có vấn đề gì cả quan điểm tôi vàng sẽ tiếp tục tăng giá càng căng thẳng chính trị càng tăng giá thị trường tài chính càng điều chỉnh càng tăng giá lạm phát càng mạnh vàng sẽ càng tăng giá cái việc phép nâng lãi suất nó chỉ tạo ra những cái cú điều chỉnh cho vàng thôi còn một khi đã vào uptrend rồi thì rất là khó cưỡng lại. Do vậy, đối với cậu vàng chúng ta tiếp tục canh mua thôi nhé. Tuần này thì tôi dự kiến cậu vàng sẽ điều chỉnh uh, mạnh hơn một chút để lấy điểm mua cho chúng ta. Uh, tôi dự kiến vàng sẽ được kéo về test lại MA uh, 22 trong một tháng. Đấy, MA 22 ngày. Nó phù hợp với cái khu vực test lại chen uh, ờ, kênh giá trước đó phá qua. Nó sẽ đâu đó rơi vào tầm uh, ờ, 50 cộng trừ 5 đây sẽ là khu vực test lại của vàng Đấy. đầu tuần thì có thể test cao hơn nhưng nếu test cuối tuần thì có thể về đến bốn mấy Đấy. như vậy thì chiến lược tuần của chúng ta tuần tới sẽ là mua nhá mua vàng quanh 1850 cộng trừ 5 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 38 nhá khi nào giá phá qua 38 chúng ta sẽ dừng lỗ còn chốt lời thì trước mắt chúng ta hướng đến vùng 1900 xa hơn thì chúng ta có thể nuôi dài hơn về vùng 197x nhưng tôi không kỳ vọng tuần sau tăng lên lên 7x trừ khi Nga Ukraine nó lại có những chuyển biến mới. Như vậy chúng ta chỉ cần mua 50 chốt đến 1900 thì cũng là 50 giá rồi, khá là một kèo khá là tốt rồi. Không thì chúng ta đến vùng 920 này cũng là 70 giá rồi. Còn bạn nào long dài long thoải mái, long thôi. Trường ngược lại nhá. Nếu vàng có gì đó mà nó phá qua cái cản này thì nó sẽ hướng về cái chen phía dưới này thôi cũng không có gì cả chiến lược chúng ta vẫn là canh mua thôi lúc đó 1800 cộng trừ 10 sẽ là khu vực mua dài hạn của chúng ta ờ, điểm cắt lỗ của chen dài hạn này nó sẽ hơi xa đấy 1780 nhá nhưng ngược lại thì chúng ta chốt lời lên tận 1900 cơ mà 1800 đến 1900 đô thì cắt lỗ 20 đô chúng ta vì việc giảm khối lượng đi thôi đấy tức tuần tới quan điểm tôi tuyệt đối canh mua còn nếu có chiến lược ngày thì sẽ mua bán thoải mái nhá các bạn biết là đây là tôi đang đưa ra chiến lược tuần, tức là xu hướng chính của chúng ta là trong tuần là canh mua. Còn đương nhiên là nếu chúng ta giao dịch chiến lược ngày thì vẫn có những lệnh bán là bình thường. Vì chiến lược ngày chúng ta chỉ dừng lỗ 5 7 đô thôi, chốt lời 15 20 đô thôi, nó không phải là như chiến lược tuần. Chiến lược tuần chúng ta chốt lời 5 70 đô cơ, thậm chí cả trăm đô, dừng lỗ 10 đô là bình thường. Không có gì cả. Đó là cậu vàng. Quan điểm của tôi thì các chỉ báo kỹ thuật đồng thuận up uptrend Đấy, mà một khi chỉ báo kỹ thuật nó đồng thuận uptrend thì cái xu hướng khó cưỡng lại lắm. Còn tất nhiên là nhà cái hoàn toàn với tiềm lực của họ họ có thể đánh quá đà. Đấy, quá đà 2 30 đô chúng ta bị dừng lỗ trước khi lên thì phải chịu thôi. Nhưng xác suất đó nó thấp, các bạn lưu ý nhé, xác suất đó nó thấp. 10 lần thì chỉ có một lần đánh thế thôi. Còn 8 9 lần là đánh đúng. Do vậy chúng ta cứ theo cái xác suất cao thôi, chứ chúng ta đâu biết lần nào là lần nhà cái tất toán đâu, đúng không ạ? Đó là về cậu vàng à, còn tiếp theo của chúng ta là BTC BTC thì tuần qua chúng ta giao dịch không được thành công chúng ta mua ở quanh vùng 39 cộng trừ thì chúng ta bị dừng lỗ đó ờ, Tuy nhiên ừ, mấy tuần trước chúng ta ăn hai ba kèo toàn kèo 5 ngàn, 10 ngàn giá rồi thì tuần qua dừng lỗ hơn ngàn giá cũng chấp nhận được thôi, không sao cả. Đúng không? Trong đầu tư chúng ta có thắng có thua mà. Chốt lời không phải mình giỏi mà dừng lỗ thì cũng không phải là mình rốt đâu quan trọng là chúng ta tuân thủ kỷ luật thôi đã quyết rồi thì cứ làm thôi đúng thì chốt lời sai thì dừng lỗ không sao cả trong đầu tư nó là như vậy à, đối với BTC nhé thì ngắn hạn ạ nếu theo tôi quan sát ạ thì BTC sẽ sẽ dao động uh, đi ngang quanh cái trục 40k cộng trừ do vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời giao dịch theo cái biên độ đi ngang này trong tuần nhé nếu BTC lên 46 ngàn chúng ta sẽ bán. Đấy. Các bạn dừng lỗ cho tôi 1.500 giá là đến 475. Đấy, chúng ta bán quanh 46 nhé, 46 cộng trừ 500 giá. Đấy, nếu bạn nào tựa vào khu vực quanh 46 chúng ta canh bán. Còn cộng hay trừ thì các bạn dựa vào những tín hiệu ngắn hạn tại thời điểm đó còn đến đảo chiều hoặc có tín hiệu gì đó các bạn bán thôi. Không thì các bạn giải lệnh ra thôi. Còn ngược lại, à, chốt lời chúng ta sẽ trở về điểm cân bằng nhé là 40 ngàn này đấy như vậy chúng ta dừng lỗ 1.500 giá mà chốt lời ờ, sáu ngàn giá thì cũng chấp nhận được thôi tỷ lệ 14 nó cũng khá là cao rồi trường ngược lại nhé nếu BT xuống, C xuống vùng 33 34 ngàn này thì chúng ta mua không sao cả đấy 33 34 ngàn chúng ta mua uh, ờ, BTC sẽ tức là đâu đó nó sẽ quanh 34 ngàn cộng trừ thì đúng hơn thì chúng ta dừng lỗ 325 cho tôi nhá. Đó. Và chốt lời cũng là chốt lời 40 ngàn Đó là toàn bộ cái ờ, chiến lược của BTC. Còn tất nhiên là các bạn nào đánh lướt sóng ngắn hơn thì tôi không nói, các bạn đánh lướt sóng theo ngày thì các bạn có thể dùng những khung ngắn hơn. Ví dụ như là khung H1 hoặc M30 thì các bạn có thể ờ, dừng lỗ 3 400 giá còn chốt lời thì nghìn 1500 giá thì tôi không nói. Tôi ví dụ luôn một kèo nhé. Ví dụ như bây giờ BTC nó đang có cái cản quanh 40.300, 40.500 này. Nếu giá lên đây các bạn có thể bán. Các bạn dừng lỗ 500 giá là 41.000. Đấy. Còn các bạn chốt lời là 38.500. Thì như vậy các bạn có thể ờ, chốt lời được khoảng 2.000 giá, dừng lỗ 5 5 600 giá. Đấy, tôi những kèo ngắn thì tôi không nói bởi vì đây là chiến lược chiến lược ngày, à chiến lược tuần. Còn nếu chiến lược ngày thì tôi sẽ update cho quý vị. Và chiến lược ngày thì đương nhiên chúng ta chỉ dừng lỗ tầm 500 đến 1.000 giá thôi chốt lời 2-3.000 giá đây là chiến lược ngày vì ít có những ngày biến động mạnh hơn à, đó là chiến lược tuần của BTC nhé còn đương nhiên chứng khoán vẫn sẽ là một mỏ vàng của chúng ta như từ đầu năm tôi vẫn nói quý vị năm nay thì cả năm hâu canh mua vàng lên còn chứng khoán và các tài sản rủi ro khác như BTC và chứng khoán thì cả năm chúng ta canh bán đấy thế cho nhanh thì chứng khoán ờ, chúng ta canh bán thôi đúng không ạ Trước thì chúng ta cũng đã ờ, bán vùng 356 ờ, rồi. 356 thì chúng ta cũng chốt lời rồi. Nó cũng xuống rất là sâu rồi, vùng đến 3 32 rồi, xuống đến 4.000 giá rồi. Bây giờ chúng ta canh nó hồi lên để bán thôi, không có vấn đề gì cả. À, theo cá nhân tôi thì chỉ số Dow Jones sẽ thia sẽ có thể hồi và khu vực hồi của nó sẽ đâu đó quanh 35.000 cộng trừ nó sẽ test lại cái kênh giá này bây giờ Dow Jones đang đi theo hình bậc thang rồi đáy thấp dần xuống đỉnh thấp dần xuống do vậy nó sẽ quanh 35.000 cộng trừ 200 giá đây sẽ khu vực chúng ta quanh bán nhá nếu chúng ta dừng lỗ dừng lỗ chuẩn thì chúng ta sẽ phải trên cái đỉnh hôm trước là 359 còn nếu các bạn dừng ngắn hơn thì các bạn dừng lỗ năm nhé qua chen đấy thực ra xác suất dừng lỗ năm thì xác suất bị dừng lỗ thì nó cũng cũng khá thấp nó cũng phải đạt đến 80 phần trăm so với 359 đấy về vùng một khi nó vượt qua 35 năm thì chọc dâu thì phải chịu thôi còn bán thì chúng ta nhớ nhé 35.000 cộng trừ 200 giá đây là khu vực bán của chúng ta MA 200 đây ạ cộng trừ và test chen luôn đó, chúng ta tùy theo tình hình và mục tiêu của chúng ta thì bán 35 ngàn chúng ta chốt ở đâu ngắn hạn chúng ta hướng về cái đỉnh à, cái đáy 33 323 này hôm trước này còn xa hơn một chút thì chúng ta hướng xuống cái khu vực 30.000 à, nhé 29.800 đó. đó là khu vực ờ, của chỉ số chứng khoán Dow Jones do vậy việc chúng ta dừng lỗ 5-700 giá mà chốt lời 3.000 5.000 giá thì kèo nó cũng rất là tốt không sao cả tất nhiên là bạn muốn chốt lời xa thì bạn phải cầm lâu hơn nhé chốt lời sai một tuần chưa chắc đến đâu Tương tự Dow Jones thôi, chỉ số Nasdaq chúng ta cũng như vậy nhưng mà Nasdaq thì có một điểm nó tốt hơn Dow Jones đó xuất hiện giao cắt vàng rồi do vậy điểm bán và điểm dừng lỗ nó cũng khá dễ thôi đúng không ạ à, chúng ta sẽ bán dưới giao cắt vàng và dừng lỗ phía trên thôi như vậy nếu mà chỉ số Nasdaq đây tôi đang nói về chỉ số Nasdaq 100 nhé đó, chỉ số Nasdaq 100 nếu mà các bạn giao dịch thì các bạn bán quanh vùng 15.100 ờ, 15.200 thôi chúng ta dừng lỗ là 15.700 đó chốt lời chúng ta hướng về vùng 13.000 xa hơn là 12.000 đó là chỉ số Nasdaq còn chúng ta lưu ý nhé à, ờ, đối với chứng khoán thì các bạn biết là tất cả thị trường giống nhau tăng tăng như nhau và xuống cũng xuống tương tự nhau thôi đây tôi lấy ví dụ chứng khoán Nga để chúng ta nhìn thấy khi Covid xảy ra chứng khoán Nga điều chỉnh về đáy sâu nhất là 2050 thì cũng lên là 4.300 như vậy tăng hơn gấp đôi đúng không ạ và chứng khoán Nga là là thị trường đầu tiên rơi mạnh rồi đấy thị trường đầu tiên rơi mạnh tất nhiên là nó ảnh hưởng yếu tố địa chính trị nhưng chúng ta biết là mỗi thị trường nhất định tại một thời điểm nhất định nào đó nó sẽ có một cái yếu tố nào đó để xảy ra những quả thiên nga đen này đấy và lên được thì xuống được nga xuống được thì các thị trường khác cũng sẽ xuống thôi vấn đề có thể tỷ lệ nó khác nhau nhưng nó cũng không không khác nhau mấy đâu như chứng khoán mỹ chúng ta biết đó khi thị trường chứng khoán mỹ tạo đáy đấy à, gặp covid đấy cũng điều chỉnh xuống 18 ngàn đúng không lên trở lại 37 ngàn cũng hơn gấp đôi mà ừ, đâu khác chứng khoán nga đâu nên nói chung là tất cả thị trường rồi nó cũng xem xem nhau thôi một mười một tám thôi không khác gì nhau đâu do vậy năm nay theo cá nhân tôi thì mỗi thị trường sẽ có những câu chuyện riêng Đấy, có thị trường có thể là câu chuyện tăng lãi suất, có thị trường thì có thể là uh, câu chuyện về lạm phát, có thị trường thì có thể là câu chuyện về việc uh, ảnh hưởng địa chính trị gì đó, kiểu như vậy. Nhưng nói chung là năm nay sẽ là một năm các quả bong bóng sẽ dần dần tan vỡ. Đấy, hiệu ứng tuyết lan nó sẽ lan ra rộng khắp khắp các nước thôi Đấy, bởi vì một khi là phương Tây hoặc Mỹ cấm vận Nga thì đương nhiên các nước bị ảnh hưởng. Khi cấm vận thì những mặt hàng mà Nga hoặc Ukraine xuất khẩu thì không xuất khẩu ra được thì rõ ràng nó sẽ tạo ra khan hiếm trên thị trường. Nó hoàn toàn có thể bùng nổ siêu chu kỳ lạm phát. Đấy là bình thường, không không có vấn đề gì. Đấy, chúng ta đừng đợi đến phiên nó có thiên nga đen gãy như thế này. Thì phiên mà 50% một phiên thì có lẽ không ai kịp chạy đâu không kịp làm gì đâu đó chúng ta nhìn rơi rất là rất là nhanh đánh rất là chớp nhoáng đó nếu mà mua thì tôi khẳng định các bạn là cháy hết cả các bạn quý quý 50% vẫn cháy đó. mà ít người giao dịch ký ừ, quý 50% lắm tôi thật đấy ví dụ như mua một BTC à, BTC giá 40 ngàn ít người ký quỹ 20 ngàn lắm ít lắm bởi vì 20 ngàn các bạn đã không đánh một BTC có thể các bạn mua đến rất nhiều đó là về thị trường chứng khoán nhé ờ, bốn à, mỏ vàng này thì nó vẫn sẽ tiếp tục rõ và tôi nghĩ là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục khai thác vào mỏ vàng này thôi vàng uh, bitcoin btc và tiếp theo là mỏ vàng dầu của chúng ta dầu của chúng ta theo tôi cái căng thẳng điện chính trị này đẩy dầu trên 100 đô là ngắn hạn là có lẽ nhiều khả năng nhé tất nhiên là không chắc chắn được dầu sẽ đạt đỉnh và bây giờ chúng ta canh dầu hồi lên chúng ta bán thôi chưa đến lúc mua tôi nghĩ là dầu khi nó phải xuống khá là mạnh trước khi mua đấy à, à, do vậy ừ, nếu với kỹ thuật thì dầu hiện nay đang là 92 à tôi lưu ý quý vị nhé đây là tôi phân tích dầu là US oil ờ, trên trading view thì các bạn có thể so sánh rõ dầu à, ờ, US oil này bởi vì trên thị trường thì các platform khác nhau lấy các nguồn giá khác nhau thì nó có thể lệch nhau một đô nửa đô hay hai đô thì các bạn căn cứ vào giá dầu đó để các bạn cộng trừ theo cái giá chiến lược của tôi và giá thực tế trong platform của các bạn nhé. Đấy các bạn lưu ý, có cũng có khá nhiều bạn hỏi tôi là giá anh phân tích với cái platform của em giao dịch nó lệch nhau, lệch nhau thì các bạn tự cộng trừ đi. Ví dụ tôi cho bán 94. Đó, sàn bạn mà lệch trên một đô thì các bạn thành bán 95 hoặc là ở dưới một đô các bạn thành bán 93. Các bạn lưu ý nhé, bởi vì tôi không thể phân tích được từng platform, từng sàn được vì mỗi sàn nó lấy nguồn ở một nơi khác nhau đấy thì các bạn lưu ý đối với mã US oil dầu WTI dầu thô uh, hợp đồng CFD ở à, trên trading view thì uh, tuần này chúng ta sẽ canh bán dầu quanh 95 cộng trừ 5 nhé đấy 95 năm cộng trừ 5 chúng ta sẽ dừng lỗ hai giá là 975 chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 89 và xa hơn là 865 như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ khoảng hai giá, chốt lời thì tầm 7 đến 9 giá. Đó là phần uh, ờ, dầu. Còn mua lên thì tôi không khuyến nghị mua lên. Bởi vì mỗi lần biến động địa chính trị này thường nó ảnh hưởng tức thời thôi, còn giá dầu thì nó có xu hướng tạo đỉnh rồi. Do vậy nó sẽ phải điều chỉnh lấy đà. Quan điểm tôi năm nay dầu sẽ vẫn là tăng. Đóng cửa năm dầu vẫn hoàn toàn ở một vùng trăm, trăm hai thậm chí cao hơn là bình thường. Nhưng ngắn hạn thì tôi không tin tưởng khả năng đó. Thường tin ra là bán. Những cái gì tốt nhất của dầu, tinh túy nhất thì đã đã xong rồi tôi thì tôi kỳ vọng dầu sẽ phải có một nhịp giảm khá là mạnh đấy có thể về vùng giá 70 thậm chí sâu hơn là 60 trước khi lên trong năm mà chúng ta biết cái nhu cầu sưởi ấm mùa đông thì cũng qua rồi mùa đông gần như hết rồi tháng 3 này là hết rồi về mùa hè thì cái nhu cầu tiêu thụ dầu nó sẽ trùng xuống đó đấy là yếu tố mùa vụ nữa còn căng thẳng cũng vậy thôi căng thẳng nga và ukraine thì gần như lúc nó bùng nổ là lúc xuất phát cuối cùng rồi còn đâu một hai tuần nữa nó sẽ trùng xuống thôi không có vấn đề gì cả thì bốn màu vàng này chúng ta sẽ tiếp tục khai thác nhé à, tâm điểm là bốn màu vàng này thôi còn đối với uh, tiền tệ tiền tệ thì đây trước khi điều tiền tệ chúng ta sẽ xét qua chỉ số DGI thì chúng ta sẽ có nhìn rõ nét hơn tại sao dạo này tôi là ít khuyến nghị quý vị giao dịch uh, uh, forex đây chúng ta có thể nhìn chỉ số DGI hiện nay vẫn đang là đang tăng nhưng nó bị bị bó hẹp lại tức là trong phạm vi nếu nó điều chỉnh xuống hiện nay giá đang 965 nhé nếu điều chỉnh xuống nó cũng sẽ điều chỉnh xuống 955 sau đó nó lại đi lên ở phía trên thì nó đang bị hạn chế bởi vùng giá 975 như vậy thì 955 975 cái biên độ dao động của DXY nó không lớn thì từ đó dẫn đến là biên độ dao động các cặp tiền tệ nó cũng không lớn do vậy chúng ta sẽ hạn chế giao dịch nó mà chúng ta chỉ giao dịch tại những kèo đẹp thôi thì chúng ta mới có thể ăn được như chúng ta biết ạ cùng là phiên ờ, biến động mạnh à, ờ, ngày trước nhé thì cái biến động của vàng và đồng bảng này gần tương đồng nhưng bây giờ biến động vàng như phiên uh, uh, ngày 24 vàng biến động trăm đô nhưng đồng bảng của chúng ta biến động bao nhiêu đô 1.35 ba hai bảy tám đấy đồng bảng biến động 200 200 200 pip à 35 với 2 à 300 pip, đồng bảng biến động 300 pip thì nó ứng với 30 đô với vàng, tức là biên độ chỉ bằng 1/3 vàng thôi. Trước đây nhá, khi tôi giao dịch những năm trước nhá, thì khi vàng ở quanh 1000 1300 đấy thì biến động giữa đồng bảng và vàng là tỷ lệ tương đồng nhau. Đấy. Bây giờ thì đương nhiên là vàng quanh 2009 còn bảng đồng bảng 1.3 thì rõ ràng là cái tỷ lệ của bảng bị hạ xuống 1,5 so với vàng. Nhưng mà hiện đại thì biên độ không đạt được. Nếu hôm đó 1,5 thì đồng bảng chỉ tầm 700 à, pip nó mới phù hợp. Do vậy chúng ta hạn chế nhé. Đối với forex thì hiện tại không phải mỏ vàng đâu. Nhưng ngược lại nó sẽ nó sẽ là cái giao dịch rất là phù hợp cho những bạn nào ờ, không chịu được biến động mạnh. Đấy, các bạn muốn ờ, những cái giao dịch mà biến động ít hoặc là lờ đờ thì hoàn toàn chúng ta giao dịch forex thì nó phù hợp thời điểm này. Nó sẽ không có những sự hỗn loạn mạnh như vàng hay dầu hay chứng khoán nói chung là những bạn nào mà đánh đấm mạnh cảm giác mạnh thì chúng ta sang những cặp ờ, biến động mạnh còn những bạn nào mà theo trường phái gọi là đầu tư chậm thì chúng ta có thể là tức là chúng ta muốn biến động tài khoản chậm cũng như lãi lỗ ít thì chúng ta có thể giao dịch forex à, đối với đồng bảng nhé thì tuần tới chúng ta sẽ canh bán thôi vì xu hướng chung đây, ghi của chúng ta thì xu hướng chung nhiều khả năng vẫn lên. Đầu tuần có thể điều chỉnh nhưng sau đó lên. Thì như vậy bảng trên U thì xu hướng chung là xuống. Như vậy bảng trên U nhá. À, đầu tuần thì chúng ta có thể canh bán quanh uh, ờ, 1.3500 này. 1.3500 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng luôn 60 ờ, pip cho tôi nhé. 1.355560 trên cái đỉnh ờ, hôm trước đấy chốt lời chúng ta hướng đến cái đáy này thôi 1.3280 xa hơn thì là 1.3180 như vậy chúng ta dừng lỗ 60 pip còn chốt lời chúng ta thì rơi vào ờ, đâu đó khoảng 220 ờ, cho đến 320 pip Trường ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ nhá thì chúng ta sẽ canh tiếp khi test chen 1.3600 chúng ta cũng bán. Đấy. Và chúng ta dừng lỗ trên này à, vì chúng ta đang kỳ vọng là nó test về gần MA 200 nó đi xuống thôi. Như vậy thì 1.3660 ờ, chúng ta dừng lỗ thôi. Trên MA 200, vì lúc MA 200 sẽ kéo xuống nữa. Còn chốt lời thì chúng ta chốt lời 300 pip cho tôi. Trường ngược lại nhé, nếu đồng bảng xuống ngay đầu tuần nhé, thì chúng ta mua quanh cái đáy này bởi vì quan điểm tôi đồng bảng tuy nó đang bị hạn chế bởi khung MA 200 nhưng mà để xuống mạnh thì nó không có động lực để xuống mạnh bởi vì DI không tăng mạnh được và khi DI không tăng mạnh được thì nó test đáy chúng ta mua thôi sai dừng lỗ chúng ta sẽ mua quanh 1. À, 3170 1.37180 nhé dừng lỗ 560 pip thôi 1.3120 có chốt lời 200 pip cho tôi lệnh mua lên chốt lời ngắn hơn nhé bởi vì ưu tiên bán xuống lệnh bán xuống chốt lời 300 pip còn lệnh mua lên chỉ chốt lời 200 pip thôi đối với đồng bảng chúng ta xét đến cặp à, bảng yên đối với đồng bảng trên yên nhé đấy đồng bảng trên yên thì nó lại đang được hỗ trợ bởi hai cận cận thứ nhất là MA 200 hai lần liền test MA 200 quay đầu lên cận thứ hai là cái đỉnh cũ 58 như vậy chúng ta sẽ giao dịch quanh đây MA 200 của nó đang đặt tại 153 chấm 4.5 ờ, này như vậy chúng ta sẽ quanh mua quanh M200 thôi 153.4 153.5 dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy này 152.8 Chốt lời 300 pip cho tôi 156.5 Trường à, ngược lại giá lên 158 thì sao 158 chúng ta bán thôi 158 cộng trừ 10 pip nhá Dừng lỗ 1586 còn chốt lời Thì cũng tầm 200 đến 300 giá thôi 156, 155 Nói chung là đồng bảng trên yên thì sẽ đi ngang Đấy, do bảng trên U cũng có xu hướng là đi ngang biên độ rộng thì bảng trên yên cũng vậy. Còn nếu giá không chạm hai vùng này sao thì chúng ta đứng ngoài. Vì chúng ta có rất nhiều sản phẩm để giao dịch mà. Còn nếu có chiến lược ngày thì tôi sẽ update. Đối với à, EU EU thì đợt này thường nó biến động không mạnh đâu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn đang có hai khu vực để chúng ta có thể giao dịch mua và bán. Đây, chúng ta nhìn thấy khu vực hỗ trợ thứ nhất là cái khu vực hỗ trợ test chen dài hạn. Đây, của đồng euro đây. Chúng ta nhìn thấy một cái chen line rất là dài hạn luôn khi nó đã break trend này rồi thì bây giờ nó test về trend này thì chúng ta cứ mua thôi trend này kéo dài gần 10 năm rồi do vậy nó test về đây chúng ta cứ mua lên thôi sai thì thôi sai thì dừng lỗ thôi chứ cũng không phải thôi sai mất tiền chính xác là thế còn ngược lại thì nó quay lên thì chúng ta bán thôi nó đang có cái kháng cự ở phía trên này do vậy đối với đồng euro cũng xác định là do đế ghi đi ngang thì euro cũng đi ngang thôi xuống chúng ta mua lên mà lên chúng ta bán xuống như vậy chúng ta sẽ canh mua lên euro khi nó test trên. Đâu đó quanh 1.1090, 1.1100 nhé. Chúng ta dừng lỗ 50 pip thôi. 1.1040. Chốt lời thì ờ, đồng này chúng ta chốt lời 200 pip. 1.1 uh, 1300. Đây. Ở khu vực giữa này nói chung là nó cân bằng thì chúng ta cứ đến giữa chúng ta chốt thôi 1.1310 trường ngược lại giá lên thì sao 1.1480 1.1490 chúng ta bán dừng lỗ 1.1540 còn chốt lời thì cũng đây 1.1300 200 pip lệnh bán chúng ta chốt lời ngắn hơn lệnh mua chúng ta chốt lời dài hơn nha cứ đi ngang mà chúng ta chốt thôi à lệnh mua cũng có 200 pip thôi các bạn ạ chúng ta cũng chốt lời mua là 1.1110 mà mà chốt lời là 1.13 không không mà 200 pip dừng lỗ 50 pip chốt là 200 pip đối với euro chúng ta cứ thế mà đánh xuống cận dưới chúng ta mua lên lên cận trên chúng ta bán xuống còn nó không lên không xuống chúng ta ngồi xem đối với USD trên yên Nhật USD trên yên Nhật thì mấy tuần liền chúng ta canh mua nhưng nó không test về đúng không ạ tuần trước chúng ta canh mua 114 thì giá chỉ đến 10 14 4 thôi USD trên yên Nhật thì vẫn đang ở xuống lên. Như vậy thì nếu mà cứ lên được xuống thì chúng ta mua thôi. Tôi tôi cũng không kỳ vọng nó xuống được. Có lẽ đồng này thì nếu nó xuống thì chúng ta mua. À, tuần này target chúng ta nới lên 1.114.2 nhé. Thì chúng ta dừng lỗ 50 pip là 113.8. 40 pip thôi, 113.8 đồng này nó biến động mạnh mà. Chốt lời chúng ta chỉ kỳ vọng 50 pip thôi. 116 hết không đánh đấm gì nữa đối với đồng AUD USD AUD USD AUD USD thì uh, chúng ta canh bán thôi đây chúng ta nhìn đấy nếu nó test lại MA200 thì chúng ta bán không test thì thôi MA200 của nó đang đặt ở 0 73 36. Như vậy chúng ta sẽ canh bán là 0.73 30, 73 40. Dừng lỗ là 0.73 73 90. Chốt lời thì 150 ờ, pip cho tôi nhé. Thế thôi. Canh bán thôi. Test M200 các bạn lưu ý nhé. Test M200 thì bán không thì thôi. Đấy. Nó đang đau chen rồi. Cứ canh trên bán xuống thôi. Đối với đồng New Zealand trên ờ, USD. New Zealand trên USD thì ừ, đồng này có lẽ chúng ta không giao dịch nhé biên độ rộng hơn AUD và nó test cũng không chuẩn nó gặp mà 200 nó toàn phi qua xong xuống ấy tức là đồng này đánh khá là láo không chuẩn thì chúng ta không đánh đồng nào đánh chuẩn thì chúng ta đánh chúng ta có nhiều sự lựa chọn mà Đây là tôi phân tích 7 cặp uh, tiền tệ chính thôi nhé. Còn những cặp chéo nữa các bạn hoàn toàn có thể phân tích tương tự đối đồng AUD USD này chúng ta canh dưới mua lên thôi nhá đấy nếu nó test xuống dưới này mà 200 test chen chúng ta mua lên thôi không thôi 1 2540 1 2540 2550 chúng ta mua lên nhá chúng ta mua lên khi nó test chen và test M200 này chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi nhá 1.25 40 2550 thì chúng ta dừng lỗ 1.2490 còn chốt lời 200 pip cho tôi 1.2 700 750 750 chính xác là 750 thế thôi đồng này chúng ta ưu tiên dưới mua lên không bán xuống đó là về các cặp forex còn về chứng khoán Việt Nam thế thôi, chứng khoán Việt Nam đây chứng khoán Việt Nam được cái rất là hay Chứng khoán Việt Nam hiện nay đang đi ngược thế giới, cả thế giới ngược xuôi xuống hết rồi. Không thị trường nào xuống dưới 10%, mỗi chứng khoán Việt Nam vẫn đứng trên đỉnh. Có lẽ chứng khoán Việt Nam là đang ờ, chế pha so với chứng khoán thế giới. À, tuần qua chứng khoán Việt Nam cũng có những phiên biến động nhưng không được quá mạnh. Và chứng khoán Việt Nam có lẽ là đang muốn ờ, test lại đỉnh. À, trước mắt là chứng khoán Việt Nam sẽ gặp cái đỉnh 1530 này, 1535. Còn nếu xa hơn mà vượt được đỉnh thì có lẽ chứng khoán Việt Nam sẽ lên được vùng 155X rồi sau đó cũng chắc cũng đi theo thế giới thôi chứ khó đấy khó mà vượt qua khó mà không theo đấy. quan điểm của tôi thì chứng khoán Việt Nam nếu các bạn có hàng thì canh canh chốt lời hết thời gian này thôi à, không có thị trường nào đi ngược được chứng khoán Việt Nam là penny của thế giới do vậy chúng ta tăng tăng sau cùng và lúc chết thì sẽ chết sau cùng nhưng ngược lại cái tỷ lệ chết chúng ta sẽ mạnh hơn thế giới đấy hiện nay các thị trường chứng khoán khác Mỹ đó, trung bình thì ví dụ như ờ, Mỹ thì ờ, Dow Jones giảm hơn 10% rồi từ 37.000 xuống 32.000 ờ, 13% Đấy, Nasdaq Nasdaq thì 20% rồi trên 20% luôn ạ từ 16.8 xuống đến tận 13 hơn 20% SP500 SP500 thì đây để tôi xem tôi nhớ đâu đó khoảng 17 18% gì đó Tức là trung bình là chứng khoán Mỹ giảm 16%, ờ, 16-17% rồi. Do vậy thì sớm muộn thì chứng khoán Việt Nam và các chỉ số khác cũng giảm thôi. Đây. SP500 này. Tôi xem cái đáy của nó. Nó từ 4.800 xuống đến 4.200. Ờ, Tôi nhớ là trong phiên thì có thời điểm xuống đến tận 4.100 rồi. Đấy. 4.800 xuống đến 4.100 rồi. 10 17% cũng rất là sâu. Nên trung bình là 17% thì chứng khoán Việt Nam sớm muộn cũng phải 17% thôi, gần 300 điểm. Chúng ta chưa giảm chứ không có nghĩa là chúng ta không giảm nhá. Các bạn lưu ý lúc tăng cũng vậy. Một khi trên thị trường tài chính nhá, tất cả giống nhau, chỉ là giảm trước hay giảm sau, tăng cũng là tăng trước hay tăng sau thôi. Do vậy thời điểm này chứng khoán Việt Nam à, đang đứng ở vị thế cao hơn thì chúng ta khá là nguy hiểm. Do vậy tôi khuyến nghị các bạn nên bán. Còn tất nhiên là các bạn có thể canh hồi lên 13530 hay là 1550 60 này tôi không biết bởi vì cái này thì điểm số nó ý nghĩa tương đối thôi nếu nhà cái muốn kích mấy cái uh, cổ phiếu trụ lên thì 560 điểm cũng không là cái gì cả quan điểm của tôi là chúng ta nên bán thế thôi đối với ni e 30 cũng vậy chúng ta canh tuần tới thế giới đang phục hồi chúng ta canh bán để lực giá cao thôi vn đi 30 sẽ hướng đến vùng 1560 cao hơn có thể là 1585 đấy đấy đấy là hai khu vực mà thị trường hướng tới thôi ok như vậy thì uh, xu hướng là canh bán thôi nhé không mua nhé còn tùy từng cổ phiếu lẻ tôi tôi không khuyến khích quý vị mua ngược dòng nó hên xui lắm Đấy. mua lẻ ví dụ như thị trường đang đạt đỉnh thì sau đó 8 90 phần trăm sẽ theo thị trường đi xuống do vậy xác suất để bạn mua phải 10 phần trăm cổ phiếu đi ngược dòng thì nó thấp lắm mua 10 cổ phiếu thì 8 9 cổ phiếu giảm một hai cổ phiếu không thể kéo lại được ok à đây chứng khoán Việt Nam các bạn lưu ý một chút nhé đây chúng ta có thể ra cái ờ, chart tháng thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chứng khoán Việt Nam có 4 tháng liên tiếp rồi đi ngang rồi đấy chúng ta nhìn vào đi 30 4 tháng liên tiếp đi ngang quanh 153x này đây là quá trình đi ngang để phân phối các bạn nhé không phải đi ngang để tích lũy liên tiếp nhé rất nhiều bạn bảo là đi ngang để chúng ta tích lũy liên tiếp không có đâu ạ nếu nó lên nó đã lên rồi đây các bạn nhìn quá trình lên này dịch một hai tháng là lên luôn đấy còn đi ngang rất lâu mà đây đang tạo mô hình hai đỉnh lớn trên đồ thị tháng này đấy mà với hai đỉnh lớn này một khi đã sập qua đường viền cổ 1360 này thì đi gọi là tụt váy luôn xuống nghìn thậm chí dưới một ngàn là bình thường không có gì bất ngờ cả vn index của chúng ta cũng gần tương tự như vn i 30 thôi cũng không không không khác nhau là mấy đâu Đấy, vn index của chúng ta thì có chiều hướng dốc lên vì tạo được mô hình đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đấy nhưng mà chúng ta cũng có cụm 4 tháng rồi mà đặc biệt chúng ta có cái tháng 12 này chúng ta có cái nến treo cổ rất là mạnh này và đóng cửa tháng thì ờ, không vượt qua đỉnh của cái nến treo cổ này đâu nên chúng ta liếc hết sức lưu ý nha treo cổ nhưng chưa chết nhưng sớm muộn cũng chết thôi đó Việt Nam thì thường rất là giỏi kỹ thuật Đấy, giỏi kỹ thuật thì các ông hay đón trước mà đón trước thì nhiều khả năng cái nhà cái họ sẽ làm hiệu ứng ngược tức là các ông bán họ mua mua xong họ kích lên vượt đỉnh kỹ thuật các ông vào ngồi phát thì họ bắt đầu bán Việt Nam mình được cái đường dài thì không tính chuẩn nhưng mà tính ngắn thì rất là chuẩn à, tính giao dịch được T cộng rồi giao dịch T không cơ mà chết đinh trong phiên rất là chuẩn luôn ạ tôi thì nhìn xu hướng dài thì cũng không không không không không mấy khi trượt nhưng mà hay bị lệch quỹ đạo thời gian thực ra khi bạn nhìn dài quá thì cái việc thời gian bạn không định hình được nhưng mà tôi nghĩ là cái chen dài thì 3 năm 5 năm thì ít sai lắm Ok như vậy đó là toàn bộ buổi phân tích nhận định thị trường của chúng ta tuần đầu tiên của tháng 3 thôi À, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Chúng ta nên biết là tháng 3 là một tháng bản lề nhé. Nó là tháng cuối cùng của quý 1. Và thường tháng 3 sẽ là tháng nó định hình xu hướng tiếp theo cho quý 2. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý nhé. Trên các thị trường tài chính hiện nay đang định hình khá rõ rồi đấy. Chứng khoán đạt đỉnh, đi xuống. Đấy. Vàng thì đang xây đáy đi lên. Dầu nhiều khả năng cũng có xuống đạt đỉnh để đi xuống. BTC tiếp tục đao downtrend thôi, không có vấn đề gì cả. Ok, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.